thanh cùng với cô giáo Hà sẽ làm một clip liên quan đến phát âm phát âm và um, gần đây mình có nhận được một câu hỏi như thế này đó là anh làm thế nào để phát âm hay anh nhỉ anh có làm thế nào để phân biệt được trường âm trường âm á ừ. ừ. đơn giản thôi như thế này nhá bây giờ hai em thử phát âm cho anh một từ này nhá ừ. đó là từ thế giới nào anh anh phát âm cho thế nào thế giới à ừ. Sekai 正解うん正解あまだ正解じゃない正解かな違う正解正解うん正解はい正解正解え正解được ừ. ừ. ừ. rồi thế còn một từ đó là từ chính xác ừ. à. Sekai. Sekai. 失敗した正解正解 giống nhau đúng không các bạn thấy giống nhau không Khá là phân biệt được nhỉ? Rất là đơn giản thôi Asa à, Messima Theo mình à, các ông trong bảng chữ cái tiếng Nhật chỉ có ba xu hướng sau đây Khi mà chúng ta hiểu được ba xu hướng của cách phát âm thì chúng ta có thể phân biệt được đâu là từ có trường âm và đâu là từ không có trường âm Ví dụ xu hướng thứ nhất đó là âm sẽ lên cao Ví dụ âm C thì sẽ đọc là C せhai phát âm như thế nào sẽ sẽ sẽ ok âm có xuống xuống thấp đó sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ ừ sẽ ok khi mà âm có xuống lên cao và âm mà có xuống xuống thấp thì đó là trong từ đó không có trường hợp ok còn khi mà âm thì nhớ có xuống sang ngang c c c C. Thì khi đó âm sẽ là có trường âm. Hay được không? Chính vì thế, để khi để phân biệt chữ thế giới đúng không? Ừ. Thế giới đúng không? Thì âm thế giới sẽ bắt đầu như thế nào? Đó là âm sẽ lên cao, âm C sẽ lên cao là bạn xếp xếp cài xếp cài em có lần rồi em phải nghe xem nào xếp cài xếp cài um completely xếp cài xếp cài um ừ, xếp cài nhé các bạn có hiểu không ok tiếp theo còn ông chính xác chính xác đấy đó là tầm ngang thấy chưa chính xác y này chuyển âm của e này đúng không chúng ta sẽ đọc là c cài c cài đấy đọc cho anh thế nào c cài c cài ừ em hiểu không あさ、はい、正解おじさんうんいいですね え、うん、あさ、はい、正解おじさんうん滝さん世界ồ ừ, <laughs> ừ. thế giới ồ thế giới quá đơn giản đơn giản không bạn được rồi mình sẽ đưa ra thêm một bài ví dụ nữa nhé <clears throat> tiếp theo mình xin đưa ra hai ví dụ thôi おじいさんおじいさんおじいさんをおじいさんですね Còn nó kéo dài nhá O gì sa Ok Còn Đây là ông nhá Còn bác chúng sẽ là O gì O gì sa O gì sa O gì sa Tiếp theo là ví dụ tiếp theo nó là gì Đây O bác O bác sa O bác sa là bác hay là cô đúng không Bác hay là cô của mình đúng không Đó Bà mình sẽ là O ba sa O ba sa はい、まあ、原田、おばあさん。おばあさん。はい。おばあさん。おばあさん。おばあさん。おばあさん。はい、こさん。おじいさん。おじいさん。おじさん。おじさん。おじさん。おじさん。お、だよね、あれ、おでん。はい、はい、い、はい、はい、はい。おばあさん。 sa, さ ông うん何さん、えー、おばあさ bà んおーうん、các bạn phân biệt được chưa? Đơn giản đúng không? chôm cam ba, Không Cam phải chơi Nhiệt độ à, Hai em thử bắt đầu cho anh từ này nữa nhá Đó là từ gì đây? Diêu sổ, diêu sổ là gì? à, địa chỉ ạ Địa chỉ đúng không? Vâng. Ừ, địa chỉ đúng không? Còn thế này cái gì? Diêu sổ địa chỉ địa Diêu sổ, từ điển đúng không? Ok ừ. Vậy thì chúng ta cùng nhau phân hồng nhá Đây, 所 OK 住所はい辞書お辞書辞書おこのカーレンは辞書お完璧 Rồi, con đã hiểu chưa? Rất là đơn giản đúng không? Vậy thì trong à, clip tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt những cái âm mà người Việt Nam thường hay mắc phải lỗi ờ, không phát âm được hay là phát âm sai đúng ờ. không? Ờ. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm về vấn đề âm cho mặt cái những cái âm mà người việt thường ngày mắc lỗi ờ. đó là những con gì nhở xịu quá tiếp theo đó gì nữa Đấy ờ, nhá tay mình gặp cái lương này cái lương này đây là hàm răng của mình nhá ok còn cái bút dạ này là cái lưỡi ok lưỡi của bạn cái gì nhở ấn chặt vào cái răng này chặt vào cái răng này ok và phát âm ra chữ phát dưới ok chữ phát dưới chữ chữ chữ để nhá nhưng mà khi đó cái nước của mình thì phải ấn chặt vào đây và phát âm được 吃吃，OK。